Xin chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Tech 88 Tiếp nối trong series phóng sự tư vấn bán hàng người thật việc thật của Việt Tech 88 Hôm nay mình xin được chia sẻ hình ảnh và gửi lời cảm ơn tới anh Nghị đã tin tưởng sử dụng dịch vụ và sản phẩm của Việt Tech 88 Anh Nghị đang cần tìm mua một chiếc MacBook Pro tầm tiền khoảng 25 triệu Nhu cầu công việc của anh không yêu cầu cấu hình quá cao hay làm các phần mềm nặng mà chủ yếu là công việc văn phòng nhẹ nhàng Sau khi xem và trải nghiệm thử một số máy cùng tầm tiền như MacBook Air 2018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 nó đóng khói, bảo hành phần mềm và bảo trì miễn phí trọn đời cho lắp máy của người thân. Đây là món quà thay lời cảm ơn của viettel 8 và cũng là lời khẳng định của uy tín của viettel 8. Và sau đây mình xin phép được giới thiệu qua một chút với các bạn về chiếc MacBook Pro MPXQ2. MacBook Pro MPXQ2 được ra mắt năm 2017 với nhiều thay đổi về thiết kế và hiệu năng so với dòng MacBook Pro đời 2015 trở về trước. Và nó có nhiều điểm giống với MacBook Pro 2016 Mac Pro MPP2 sở hữu cấu hình mạnh mẽ với chip Intel Core i5 2.3 và có thể ép xung lên đến 3.6 GHz. Với RAM 8GB, ổ cứng SSD 128 GB cùng với card đồ họa Graphics 640 thì mọi nhu cầu của bạn sẽ được đáp ứng một cách nhanh chóng, hiệu quả với hiệu suất vượt trội. Bên cạnh đó, hệ thống làm mát được tích hợp trong mốc Pro MPQ2 giúp máy tản nhiệt hiệu quả bạn có thể thoải mái chỉnh sửa ảnh hay chơi game đồ họa mà không lo máy bị nóng hay giật lag. MPQ2 được trang bị màn hình 13 inch công nghệ Retina với độ phân giải là 2560 x 1600 pixel. Cùng với đó, độ, độ tương phản của màn hình cao giúp màu đen hiển thị sâu hơn, màu trắng sáng hơn, cho phép hình ảnh hiển thị cực sắc nét và tươi tắn, lý tưởng cho cả công việc thiết kế đồ họa, chỉnh sửa ảnh hay xem phim giải trí. Mốc Pro MPX-Q2 có hệ thống loa cho âm thanh trung thực và sống động. Nhờ được kết nối trực tiếp với điện năng của hệ thống mà âm thanh được khuếch đại cao. Bàn phím của MPX-Q2 là bàn phím cánh bướm thế hệ thứ hai, mang đến trải nghiệm tuyệt vời và chính xác, cho phép nhập dữ liệu nhanh chóng. Cổng kết nối Thunovo 3 mang đến tốc độ kết nối cao hơn, linh hoạt hơn với băng thông lớn hơn gấp đôi so với Thunovo 2. Vậy nên, Mac Pro MPQ2